À, chào mừng các bạn quay lại kênh Phạm TV Hôm nay ờ, tiện chứa bệnh nấm men cho mấy con cá nhà mình đấy Quay clip lại hướng dẫn các bạn luôn Thì để chứa cho cá bị nấm men các bạn sẽ đánh thuốc xanh Gọi thuốc xanh nhưng mà à, tên, tên của thuốc của này Tên thuốc này Nó là xanh medilen Thì chai này mẹ bạn mua hiệu thuốc có mười mấy nghìn thôi Hiệu nó là milian Đó các bạn mua về cho các bạn đem đánh vô thì cái chai này là 20ml các bạn đánh ờ, nửa chai hay là 10ml với lại 30 30 ờ, lít nước rồi các bạn thả cá vô các bạn cho nó bơi trong đó khoảng à, ờ, 10 đến 15 phút đó các bạn sủi oxy này cái cái này mình đánh để mình sủi oxy đây để cho cá nó bơi thôi thì cái làm liên tục à, khoảng 3 lần tức là các bạn mỗi ngày các bạn bắt ra một lần như này các bạn đánh thì làm liên tục khoảng 3 lần thì cá sẽ hết thì cá bị nấm men các bạn xem triệu chứng nó cũng ờ, dễ phát hiện lắm nó bơi ờ, lờ đờ nó bơi gần mặt nước ấy. rồi nó bơi không định hướng Đó. rồi ờ, các bạn bắt ra các bạn kiểm tra cái men của nó nếu có đốm trắng hoặc là đốm đỏ gì đó rồi nó bị xuất huyết ở men nữa thì là nó bị nấm men rồi nó sẽ chết rất là nhanh nhé chết trong vòng 24 48 tiếng nếu mà mình không có chứa kịp ấy, dễ chết lắm đó thì giờ nó nó đã khỏe hơn nè đánh nó đã khỏe hơn nó đã bơi à, nửa đường rồi vừa nãy lúc mà nó bị triệu chứng á mình ờ, quên không quay lại các bạn coi ha à, thì giờ đánh đánh là thấy ok rồi nếu các bạn mà có bị trường hợp như vậy có thể thử theo cách này ha đó, cái chai này chai này là ngoài trị cho cá thì trị cho người cũng được nhé cái này thuốc cho người chứ không phải thuốc cho cá đâu làm xem hướng dẫn này hiện là dùng tại chỗ để điều trị những cái vết nhiễm virus ngoài da như là uh, eczema này, thông thường do các loại virus Heber sim plus đó đó thì cái cái này là dùng cho cả người cả cá nữa khá là rẻ và mua về có thể cứu được cá liền à. rồi clip đến đây thôi các bạn thích video mình thì nhớ like subscribe kênh mình nhé cảm ơn rất nhiều